lẽ mình em với biển dấu vào đêm giọt nước mắt buồn chỉ có gió và sóng hát cho vơi bớt nhọc nhằn dù em biển lớn nên em chẳng thể chút hờn ghen vào lòng biển đêm dù con sao du nước biển làm môi em mặn chát em cũng chẳng thể xa biển đâu lặng lẽ mình em với biển dấu vào đêm giọt nước mắt buồn chỉ có gió và sóng hát cho vơi bớt nhọc nhằn dù hờn ghen vào lòng biển đêm dù con sông có cô trào lên nhấn chìm em vào lòng biển biếc dù nước biển làm môi em mặn chát em cũng chẳng thể xa biển đâu Be.